rồi mình để chat này ngày hôm nay này đi học những cái gì đây rồi tổng quan đúng không tổng quan để chat này bước số 1 ấy, bước số 1 để chị sử dụng được phần mềm này là chị hãy đăng nhập anh nhé đăng nhập một là chị hãy đăng nhập vào Facebook của mình trước bước một đấy nhá đây mình nhắc lại này bước một anh chị đăng nhập vào Facebook của mình trước nhá và cái Facebook này nó phải quản trị một cái page mà chị cần gì cần kết nối với ManyChat ở trên Facebook phải có fanpage đó bây giờ mình có một fanpage đó rồi trang đây đây hiện tại bây giờ mình có một hai ba bốn cái page đúng không thì xíu nữa mình sẽ kết nối với cái page là Nguyễn Thị Vân Anh là đây một cái page bà xã mình sắp tới mình triển khai một hệ thống cho bà xã bán hàng đó cái page mới chạy được cả à, hai ngày ấy, mới mới chạy được hai ba ngày đó. thì cái page mới quá thì hôm qua Facebook là gì à, Facebook nó hạn chế cái gọi là hạn chế quảng cáo cái pay này như sáng nay bị kháng rồi bị kháng cái pay về rồi mà chạy lại quảng cáo tiền ga rồi tại Việt Nam bây giờ anh chị nhắc lại này bình <laughs> nhắc lại cái kiến thức uh, quảng cáo xíu này là hiện tại khi anh chị tạo những pay mới đấy là cái anh chị lên cam một là chết tài khoản hai là chết gì chết pay đúng không đấy, tài khoản chết là bình thường còn pay chết thì chúng ta có thể kháng lại được nhé về pay đây cái pay này nó không vi phạm gì hết đúng không hôm qua nó bị hiểu lầm thôi chất lượng trang anh chị xem này nó vẫn xinh lè này khi cái page nào mà nó có màu đỏ hoặc màu màu cam ấy là không quảng cáo thì lúc đó nó rất là khó kháng còn những cái page mà chất lượng trang nó ok như này thì kháng được về rất là nhanh nhá đấy thì những cái trang như này là kết nối được với máy chat anh chị nhá Facebook cá nhân phải quản trị gì quản trị viên cái fanpage đó thì chúng ta mới kết nối được và bước số 2 này bước một đăng nhập vào Facebook này và hãy kiểm tra lại xem có cái pay nào chưa một số anh chị khóa trước bảo sao Facebook của em gì nó không kết nối vào với chat bởi vì lý do là cái Facebook này nó chưa có fanpage anh chị là chị phải tạo Đó. và bước số 2 anh chị vào đường link nó là gì managechat.vn.com nhé managechat.vn.com đó nhớ đấy đường link này là của Phạm thanh Bình agency managechat tại Việt Nam Đó. những anh chị là học Bình thì Bình cho chị sử dụng cái đường link này và bước số 3 anh chị bấm một phần anh chị nhìn xung quanh nhé loanh quanh này loanh quanh có nút nào để bấm nhá không phải bấm vào mấy nút bên, bên trên đâu hôm trước có một học viên bấm ngay vào nút gì pin cái này gọi là một cái gọi là preset anh chị nhá bảo thầy bình ơi không không ra cái nút nào hết nó, nó ra cái trang như này mình bảo là có cái nút nào nút gì có nút bấm đăng ký miễn phí không bảo thôi em em bấm nhầm một cái nút màu đỏ rồi thế thì mình bảo bấm nút màu đỏ ấy. đó các chị hãy bấm nút là đăng ký miễn phí cho mình thì nó hiển thị ra một cái giao diện của công ty mẹ bởi vì sao ở cái nút này mình đã cài sẵn cái gì à, một cái hệ thống của partner rồi anh chị nhá đấy họ cho mình cái mã rồi mình, mình cài vào rồi à, mình cài sẵn vào website của mình tức là mình cài một, một một cái mã agency partner vào website này rồi đấy là họ biết là à cái tài khoản này đăng ký tại Việt Nam truy cập từ IP Việt Nam còn một số anh chị đăng ký vào ManyChat via admin đây đăng ký trực tiếp vào là ManyChat.com ấy thì họ sẽ biết là gì là tài khoản anh tại Việt Nam nhưng mà đăng ký tại Mỹ chị nhá đăng ký ở trên trên cái máy chủ này đây là cái website tại Mỹ mà chị anh chị, chị hình dung nhá đó thì đội hỗ trợ Mỹ sẽ phân loại ra khách hàng và khách hàng nào của thằng Bình chăm sóc khách hàng nào của tao chăm sóc thì tốt nhất anh chị cứ đăng ký ở trên cái mailchatgmail.com thì được Phạm Thời Bình hỗ trợ anh chị nha rồi anh chị bấm vào bấm nút bấm xong đúng không nó nhảy ra như này và sau đó chị lại nhìn xung quanh cái nút màu xanh thì bấm đó bên này thì bình muốn nút màu đỏ nhưng mà bên này là gì anh chị hãy nhìn xung quanh có nút là màu xanh xanh đúng không đây màu xanh xanh đây bấm vào bấm vào đây <clears throat> rồi giao diện này giao diện tiếp theo hiển thị ra một cái màn hình như này đúng không anh chị lại nhìn xung quanh có nút màu xanh thì bấm vào nút continue with facebook bấm cho mình nhé rồi bấm rồi phóng to này ra này facebook hỏi à, à MetaChat hỏi này MetaChat đang yêu cầu truy cập vào này tên ảnh đại diện và địa chỉ email thì đến đây một số anh chị sợ mất facebook anh chị bỏ thế bình ơi là nó yêu cầu là có, liệu có cho nó không cho nó truy cập vào không thì chắc chắn phải cho nó truy cập bởi vì thằng manager chat này gì anh chị không <laughs> không sợ mất Facebook đâu vì gì nó làm việc với Facebook rất nhiều rồi manager chat là một đối tác anh chị nhá manager chat là một đối tác của gì của Facebook luôn đó cho nên là gì hai thằng cùng một bên công ty Mỹ và hai thằng gì thằng manager chat là kỹ sư của nó cũng cả gần ngàn người anh chị nhá thằng Facebook của nó còn khủng hơn đó đội ngũ kỹ sư làm ra phần mềm này trang bị nhắc lại này có rất nhiều người làm rồi hệ thống bảo mật cực tốt yên tâm và anh chị không muốn anh chị bấm vào phần chỉnh sửa quyền truy cập bấm vào đây đúng không đó là chị có thể bấm nút màu xanh này bấm nút màu xanh để chị tắt đi đúng không thường thường mình để như này và mình bấm vào tiếp tục dưới tên quân quân là gì là cái tên Facebook này này chị Phạm Minh Quân là cái một cái via của mình nhé một cái via mình nuôi từ 2019 này mình nuôi nhé nó rất là khủng khiếp đây tôi bình ờ, lại để mặt ông Nhật Vượng <laughs> không sao cả hôm qua mình mới làm được cái cái giấy tờ cho ông này rồi được Facebook nó duyệt rồi <laughs> không được cái gì ạ à? không sao cả rồi bấm vào tiếp tục chị nhé bấm nút màu xanh tiếp tục này bấm vào tiếp tục dưới tên quân này chị xem này tiếp tục dưới tên quân mình ờ, trong lớp có rất nhiều chị người anh chị mới cho nên mình phải giải thích từng từng xíu một để chị hiểu rồi tiếp theo này mindset yêu cầu này quản lý doanh nghiệp của bạn truy cập vào trang cá nhân và bài viết từ tài khoản Instagram kết nối với fanpage của bạn quản lý bình luận này cho tài khoản Instagram kết nối với trang của bạn quản lý và truy cập cuộc trò chuyện trên trang trong Messenger đó quản lý và truy cập vào tin nhắn cho tài khoản Instagram kết nối với trang của bạn đọc nội dung đã đăng lên trang quản lý tài khoản này cài đặt vào và webhook cho trang đọc nội dung của người dùng trên trang và tạo quản lý à, và tạo và quản lý quảng cáo cho trang của bạn đấy thì một số chị đến đây cũng sợ này rồi sao nó quản lý nó yêu cầu nhiều vậy hay hay là nó hack Facebook của mình thì không sợ nhá anh không chị không thích anh chị bấm vào cái nội dung cho phép này đúng không anh chị không thích cái nào anh chị tắt ra đi tuy nhiên bình nói anh chị cứ để để hết này cho mình nhé cho nó quản trị hết bay của mình đi không sao hết bởi vì nó rất là bảo mật và sau đó chị bấm vào phần tiếp tục nút xanh này nút màu sẽ bấm tiếp tục cho mình đó đây là bước đăng ký <laughs> đăng ký đăng ký anh chị nha rồi bước tiếp theo này bước tiếp theo này là họ là what is your email address là địa chỉ email của chị là gì anh chị nhập đúng địa chỉ email này nhé đúng địa chỉ email đó thì xíu nữa chúng ta đăng ký nó sẽ gửi cho chị một cái mã bao gồm 6 chữ số và địa chỉ email của anh chị nhé đó thì có nhiều anh chị bảo là thầy Bình ơi em quên email rồi có rất nhiều anh chị và tức là gì cái email là sao Bình Marketing Pro 4.0 là email đó chính là email của anh chị là tạo đăng ký với Facebook đúng không đăng ký với Facebook đấy đó thế Facebook thông minh họ thấy email mình đây liên hệ à, email chính là Bình Marketing Pro 4.0 đúng không đó thì chị nhớ nhá anh chị nhớ anh chị sử dụng email nào thì anh chị nhập email đó vào đời thì vào đây thì xíu nữa đấy xíu nữa thằng mẹ chat nó sẽ gửi tới gì nó nó sẽ gửi cái thông tin nhá gửi cái thông tin uh, bao gồm cái mã số nhá mã số bao gồm số chữ số để chị nhập vào nhá ví dụ cái email này mình để lâu quá mình không nhớ đúng không thì mình cho cái email khác đi vì mình có một cái email này chẳng hạn này email này chẳng hạn là mình ờ, đây thanh bình đây mình email này đi đúng không mình sẽ chép email này nhé mình qua đây mình dán đây mình dán email này vào đây bởi vì cái email đó mình lâu mình không nhớ bây giờ vào nó sợ quên mật khẩu chị ạ à. đó lại không lấy được sáu cái mã đó và sau đó chị bấm vào phần next cho mình nút màu xanh này đấy bây giờ rồi họ gửi đây check do Facebook này vui đồng nhập 6 chữ số ở cái địa chỉ email thanh bình 0204 a 1956 à, a gmail.com bây giờ mình sẽ vào cái đây mình sẽ truy cập vào mail của mình đây anh chị chú ý chỗ này nhé quan trọng lắm này đây nó gửi cho mình 6 chữ số đây 953047 à, mình nhập lại vào đây 953 này và 047 đúng không đấy ok nó bằng cái ghi là gì thank you for verification cảm ơn bạn đã xác nhận rồi hỏi tiếp này what is your ờ, number chữ nhập số điện thoại mình về đây của mình về đây nhé một số anh chị bảo là sao tiếng anh đúng không không hiểu thì anh chị bấm một chuột phải dịch cho tiếng việt cho mình sao nó hỏi gì số thoại của bạn là gì này đó mình để tiếng Anh đi mình nhập à, cộng 84 này 9168073329 đây số thoại của mình nhá mình để là cái cộng 84 là cái mã gì mã điện thoại nước của Việt Nam của, của chúng ta là cộng 84 thì nó sẽ thay cho đầu số 0 ấy ví dụ mình mình nhập là 0916 0916807329 thì cái đầu số mình sẽ nhập ở đây là cộng 84 nhá cộng 84 là cái mãn nước của Việt Nam đấy cộng 84 này 916 807 329 đúng không tôi đã hỏi đây cái ngành nghề ở mạch của mày là gì thì tao thì mình ghi là gì à? cái này anh chị điền bất kỳ nhá đến phần này anh chị không cần mở thì bình như sau nó hỏi thì anh em không biết điền cái gì cái này là nó khảo sát mình thôi anh chị nhập là gì marketing viết, viết bình nào agency của thằng này chẳng mình ghi là marketing agency chẳng hạn đấy đây là gì bất kỳ chị em mình không cần quan, quan tâm nó là cái gì cả doanh nghiệp bất kỳ thì bình anh chị chọn ví dụ anh chị chọn business owner cũng được này rồi công ty bạn có bao nhiêu người mình ghi cho cả mẹ hai trăm một ngàn người đi vân vân này rồi là 25 này nhập số là tôi mới bắt đầu này hào đứt do here bao này chat này phần phần này anh chị uh, nhập cho mình đường link về đây order này đó và anh chị dán đường link website của mình vào đây nhập này để thằng này chat biết là à, anh chị đăng ký thông qua cái website của mình nó biết mà anh chị dán vào đây nhé managerdia.com và anh chị bấm phần next màu xanh cho mình và bước tiếp theo này chúng ta chọn cái gì là chị chọn cho mình là Facebook Messenger nhé mục đích chính đó là gì là chúng ta đang kết nối phần mềm này để nó chat với khách hàng đúng không qua Facebook Messenger thì mình bấm vào phần Facebook Messenger đó và ở trên đây chị chú ý này và ở trên đây nó hiển thị sao nó hiển thị này à những fanpage nó hiện tượng nút màu xanh này là chúng ta có thể kết nối được và những fanpage cũ của mình đây là request access có nghĩa là sao tức là những cái fanpage nó hiển thị chữ request access này mình giải thích lại không một số anh chị bảo ui nguy hiểm quá em không có nút màu xanh giống bình và ừ. có request này thì chúng ta xử lý như như, như thế nào ai mới vào này không tắt mic đi bạn nào mới vào không tắt mic đi để mình kiểm tra xem bạn nào mới vào anh chị tắt mic cho bình nhé khi bình đang giảng anh chị tôn trọng à, bình xíu tắt mic đi khi nào có phần hỏi đáp ấy, thì chị mới hỏi nhá mình nhắc lại những phần request access anh chị cứ không không phải lo lắng nhé không phải lo lắng có nghĩa là sao nó hiển thị chữ request access này có nghĩa là gì là có một ai đó đang quản trị cái fanpage này ví mình có một cái fanpage là siêu thị mỹ phẩm online sports mắc này đúng không là có một người khác đang quản trị cái pay này và họ đã kết nối với ManyChat rồi như chị nhá không phải lo lắng rồi anh chị di chuột vào vào nút dấu chấm hỏi ở đây di chuột vào rồi không biết tiếng anh đúng không anh chị bấm vào chuột phải cho mình dịch sang tiếng việt ở à, bị đây anh chị di chuột vào đây tài khoản này đã kết nối với ManyChat. bạn có thể gửi yêu cầu đến phạm thanh bình là người chủ tài khoản ManyChat với trang này à, có nghĩa là sao có nghĩa là phạm thanh bình đã kết nối với fanpage này rồi chị nhá phạm thanh bình là cái facebook cá nhân của bình tức là bình cũng đang là quản trị viên của cái siêu thị đúng không đây cho anh xem tất cả trang đây mình cũng đang là quản quản trị viên của cái đây siêu thị mỹ phẩm online spot mắt và bình đã kết nối với Medechat từ trước rồi anh chị nhá đó và bình đang demo cho anh chị ở trên cái via này ở trên cái tài khoản phạm minh quân này anh chị nhá phạm minh quân này này đấy anh chị chú ý nhá giải thích chỗ này chỗ này chị hiểu không hiểu hiểu anh chị chắc cho mình số 4 cái một số anh chị học mà không hiểu tại sao nó không hiển thị cái, cái nút màu xanh giống của thầy bình sợ lắm đấy bị giải thích cận kẽ như vậy cho những người mới mới bắt đầu họ không biết gì về cái này hết một số chị học rồi cứ thông cảm đi cứ học lại đi đó thì sau này anh chị ứng dụng cái này anh chị là giải thích lại cho gì cho khách hàng của chị với anh Hoàng nó chuẩn bị là một chuyên gia về marketing giống bình automation đấy thì sau này anh Hoàng sử dụng cái hệ thống này đúng không đấy thì chỗ đoạn này này đoạn này anh chị chú ý nhé là có người khác đã quản trị hai cái bên này rồi và họ đã kết nối với chat rồi thì anh chị phải gì phải nhờ đến sự trợ giúp của cái chủ tài khoản đó để ép anh chị vào quản trị nhá đó thì đến cái phần phần ờ, phần sâu bên trong đó cái phần gì phần ép người khác vào quản trị cái tài khoản máy chat thì mình hướng dẫn chị sau đấy và bây giờ mình sẽ làm demo ở cái trên cái trang là Nguyễn Thị Vân Anh đây và mình bấm vào phần connect rồi chúc mừng bạn này chúc mừng bạn là trang nguyễn thị vân anh đã được gì đã kết nối sau đó chị bấm vào next cho mình next nha và hiện, họ hiện tại là họ bắt gì họ bắt nâng cấp lên bản pro chị chú ý này hiện tại bây giờ họ thằng phần mềm này như ngày xưa ấy cách đây à, hai tháng trước là gì là giá là 10 đô một tháng thôi và bây giờ lên 15 đô rồi anh chị chú ý nhá càng ngày họ càng tăng giá chị giá giá trị càng cao bởi vì cái phần mềm nó quá tuyệt vời chị nhỉ đó à, anh chị hãy nhớ này chọn những sản phẩm nó giá trị nhé Đấy, giá trị thì mình thấy là nó cực kỳ giá trị 15 đô một tháng là gì nó quản trị cho anh chị cả gì cả ngàn khách hàng chị rất khủng khiếp ờ, thì, hoặc là lựa chọn số 2 là anh chị sự chọn sử dụng miễn phí 7 ngày đúng không miễn phí 7 ngày là sử dụng tất cả các gì các công cụ ờ, unlimited ờ, không giới hạn gì khách hàng này không giới hạn những cái tính năng sâu này không giới hạn cái uh, thành viên trong uh, team member ấy là chị cho nhiều người quản trị này và chị sử dụng email SMS thì cái email SMS là không sử dụng ở đây nhé SMS có cái tính năng SMS channel ấy thì cái này nó ManyChat nó chỉ sử dụng cho một số nước ở bên uh, bên à, Bắc Âu đây, bên Mỹ này Bắc Âu một số nước uh, Mỹ uh, Canada này vân vân một số nước Pháp vân vân đấy thì SMS sử dụng bên nước đó nhé còn Việt Nam chúng ta thì sử dụng cái khác bên người ta khác thằng email của thằng ManyChat cũng sử dụng được nhưng mà nó nó, nó tổng lắm chị ạ mình không giới thiệu chị trong khoa học này email ManyChat thì mình hướng dẫn chị sử dụng cái khác đó cái số cái số 3 đó anh chị sử dụng là gì <clears throat> miễn phí uh, free không đồng thì chị sẽ được sử dụng là gì một nghìn nhá tức là chị phải giới hạn là một nghìn khách hàng trong cái ManyChat này và được sử dụng bốn cái công cụ tăng trưởng bốn cái tool là công cụ đó gọi là công cụ chuyên sâu đấy nhá và chỉ cần một thành viên thôi là anh chị không add ai vào của chị, đó không gửi email không gửi sms và gì <laughs> đó thì trước mắt nhé, trước mắt trước mắt này à, bình mình sẽ chọn là gọi là start free trước nhé xong ở video sau mình sẽ nói cho anh chị là phải nâng cấp như nào nhé đó còn nếu như anh chị bấm phần pro năm đô luôn để nâng cấp luôn là nó có nút là upgrade này up luôn hoặc là anh chị à, free 7 ngày đúng không đó thì mình sử dụng ờ, thôi mình chọn free 7 ngày đi đúng không mình cứ chọn là active trial à đến bước này chị chú ý này họ lại bắt nhập thẻ đúng không nhập thẻ nhập thẻ khi chị chọn miễn phí 7 ngày thì hết 7 ngày nó lại tự động nó trừ vào thẻ nhiều người bảo thôi từ từ ta, ta sử dụng miễn phí đã để ta trải nghiệm đã thì chị cứ tắt đi cho mình à bây giờ gì bấm vào miễn phí đúng không ok miễn phí thì trước sau là anh chị vẫn phải nâng cấp cho mình nhá à, và chị bấm vào phần start free để bắt đầu thấy chưa rồi những lựa chọn này anh chị cũng chọn bất kỳ cho mình đi yes này uh, vân vân này tôi chọn cái gì đây tôi chọn là rồi đây này chọn là Facebook Messenger này sau đó anh chị nhập tích chuột vào đây chị không không có tâm nó hỏi gì nhá Nói tiếng Anh hết đấy đây nó khảo sát xíu rồi mà phải nhớ tích vào câu cuối cùng mình nha yes I am tôi tôi đồng ý đúng không và bấm vào next cho mình những chỗ này này những chỗ này này anh, anh chị bấm later cho mình nhá không bấm, để nó bỏ qua nhé. later này đó thế là ra gì hello quân có nút là accept đi nút màu xanh thì bấm accept vào đấy thì đây chính là cái giao diện anh chị xem này đây chính là cái giao diện cái giao diện của thằng này chat đúng không hiện tại mình đang sử dụng cái bản cho Nguyễn Trang fanpage Nguyễn Thị Vân Anh đây là cái trang miễn phí chị nhá miễn phí free này hôm này con stack này rotool này automation này live chat này đó Ok phần bài tập cho anh chị này chúng ta sẽ dành cho chị khoảng 10 đến 15 phút nhá 10 đến 15 phút là anh chị kết nối cho mình kết nối cho mình phần mềm MetaChat với fanpage của anh chị nhé giả lao chơi thủ giả lao luôn 15 phút để chị làm các thao tác như mình vừa làm và anh chị tự làm nhá tự làm tự mày mò làm đấy các bước mình hướng dẫn rất chi tiết rồi đúng không anh chị tự nhớ nhá càng học về sau anh chị càng thấy là Ừ. Bình sẽ không hướng dẫn tỉ mỉ đâu mà Bình đã quay sẵn video rồi nhưng mà tuy nhiên đến phần thực hành là chị cứ tự làm trước để chị nhớ nhá ok không và bây giờ là 10 giờ 6 phút thì đến 10 giờ 10 giờ 6 phút đến 10 giờ 20 chúng ta bắt đầu anh chị nhé 10 giờ 20 chúng ta quay lại lớp và anh chị hãy kết nối phần mềm này chat với fanpage của mình và 15 phút bắt đầu hãy chú ý nhé, vào website là để mình gửi đến nhóm rồi bấm được đường link của mình